Xin chào toàn thể năm 500 anh em đam mê cờ bạc việt quay trở lại với YouTube của công ty điện tử Tấn Tuân. Thì uh, trên cái video này này, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh cho anh em những cái dòng sản phẩm rất là cao cấp của bên điện tử Tấn Tuân. Thì uh, hai dòng cơ bản chính tôi sẽ giới thiệu cho anh em trên cái video này, đó chính là điện thoại đổi bài và kính áp tròng nhìn xuyên bài hàng cao cấp hộp da. Đấy. Thì uh, ờ, thưa anh em, đây tôi sẽ cho anh em xem đây đây là kính áp tròng cao cấp nha anh em loại này à, chất liệu hộp là hoàn toàn bằng da nhỏ gọn đấy, anh em nhìn này chất liệu da nhỏ gọn đấy. dòng này thì không có rẻ đâu anh em ạ là hàng cao cấp mà anh em anh em nào chơi những cái dòng hàng tàu thì không nói chuyện làm gì rồi nhưng mà anh em chơi cái dòng cao cấp này, này thì anh em sẽ biết đấy, rất là tuyệt vời luôn đây mở hộp cho anh em xem nhé đấy, rất là cao cấp ừ. nhỏ gọn đấy, đơn giản bảo vệ mắt rất là tốt đấy còn có hút ẩm đấy, chống ẩm khử mùi rất đàng hoàng cả một cái à, bộ kính để giúp anh em là tiện lợi trong cái việc là anh em sẽ à, lúc đeo kính áp tròng anh em sẽ nhìn soi rất là tiện lợi đây đây thế anh đây là hai cái len kính nha anh em hai len mắt kính của nó đấy. Đấy, anh em nhìn này kính áp tròng Đấy, kính của nó đây này tất cả các sản phẩm của công ty điện tử Tấn Tuân Casino thì à, đều có tem nhãn bảo hành đàng hoàng cho anh em à, khi anh em đeo đăng kính này này anh em đánh bài anh em sẽ nhìn bài không khác gì anh em à, đang đánh bài ngửa Đấy, những cái video mà sử dụng kính áp tròng hoặc là cho anh em test thử kính áp tròng nhìn xuyên bài nhìn các lá bài nó như thế nào tôi đã làm rất nhiều ở trong kênh thì anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để à, xem những cái video đó nhé đấy anh em ấn đăng ký kênh xong đó vào kênh của tôi xem đấy, rất nhiều video giới thiệu anh em về cái kính áp tròng nhìn xuyên bài rồi đấy nhưng đó là các dòng của mỹ của tàu nhưng mà đây là một cái dòng hàn của đây là một cái dòng cao cấp nhất trong các dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài đeo vào rất là êm mắt dịu mắt là thời gian sử dụng được lâu thì đây đấy, anh em nhìn này rất là tuyệt vời luôn đấy. hộp này nhỏ gọn tiện lợi cho, cho anh em đi chơi xe anh em đi ờ, công tác đi du lịch đấy mang theo những cái hộp kính em tròng nhìn xuyên bài này rất là nhỏ gọn vừa bảo vệ mắt à, vừa bảo vệ tốt cho len kính lại còn rất là tiện lợi nhỏ gọn anh em đi chỉ việc đút vào vali vali thôi anh em mình đi chơi du lịch thì kiểu gì cũng đánh bài đúng không về bài kính em tròng thì cũng rất là nhiều mẫu mã đấy bài ca này bài kim cương bài rồng vàng rồng đỏ rồng xanh rồi tất cả các loại bài táo đấy chúng tôi đều có kim cương đỏ kim cương xanh đấy ở mọi chỗ anh em uh, chơi bài nào thì chỉ cần anh em đặt mua kính chúng tôi sẽ tặng cho anh em thêm một uh, cây bài kính áp tròng nữa Đấy, khi hết bài kính áp tròng thì anh em có thể liên hệ lại với chúng tôi để mua thoải mái Đấy. Đấy, đấy là dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài cao cấp Đấy. rất là tiện lợi cho anh em đi uh, chơi xe một dòng cao cấp khác nhưng mà không phải là dòng kính mà là dòng uh, đổi bài đó chính là điện thoại đổi bài dòng đổi bài thì có rất là nhiều uh, mỏ đổi bài này quần đổi bài áo đổi bài ví đổi về thì à, cao cấp nhất trong các dòng đổi về chính là điện thoại đổi về thì à, mở cho anh em xem đây là hàng à, chuẩn 11 nha anh em về từ tỷ lệ kích thước rồi mẫu mã đều là hàng chuẩn 11 đấy còn nguyên tem bọc cho anh em à, anh em nhìn này. không khác gì một con điện thoại bình thường cả ờ, trước đây thì nó về được một số dòng à, điện thoại đổi về nghe gọi được đấy nhưng mà dòng đấy thì giờ đang dịch nên rất là khan hiếm đấy, bên Trung Quốc người ta cấm sản đang uh, không thể sản xuất ra được vì uh, dịch bệnh ảnh hưởng đến rất là nhiều thì uh, giờ chỉ còn một số dòng uh, không nghe gọi được thôi chúng tôi chỉ về được tầm cỡ 5 con này thôi hàng rất là hiếm rồi anh em kiếm được những con uh, điện thoại cao cấp đổi về như thế này cũng rất là khó rồi anh em nhìn này đấy màn hình này cạnh viền này đấy, không khác gì một chiếc điện thoại bình thường cả Đấy, rất là cao cấp thì à, nó có công dụng độ cũng là công dụng tráo đổi bài thôi Đấy, giúp anh em chơi các bộ môn như là liêng ba cây bài cào rất là hiệu quả Đấy, để tôi sẽ test thử khả năng à, đổi các lá bài của nó cho anh em xem nhé Đấy, rất là tuyệt vời luôn đây là lá 10 này ngửa bài cho anh em nhìn nhé còn đây là lá quy đúng không ạ tôi sẽ tráo đổi hai lá bài này cho nhau này anh em nhìn nhé đưa lại miệng đây là miệng cháo đổi hút nhà bà nó sẽ tự động hút này đấy ở đây này anh em rất là kín luôn anh em chơi thì anh em cứ úp điện thoại ở trên này thôi anh em có thể mang hai ba con điện thoại đi cũng được đặt ra đấy, đổi này đấy, rất là nhanh điện thoại cao cấp đổi nhanh êm và chống ồn tuyệt đối đấy à, cái khả năng cháo đổi bài này thì ờ, nó sẽ thích hợp với các anh em nào chơi các bộ môn như là liêng ba cây và bài cả đấy anh em nào mà chơi các bộ môn đó thì sử dụng con điện thoại đổi bài này là hợp lý luôn đấy tỷ lệ chiến thắng luôn là rất là cao đấy ừ, ngoài ra những cái dòng sản phẩm cháo ờ, đổi bài này kính áp tròng nhìn xuyên bài này tuần tuân casino về bộ môn bài lá còn rất là nhiều dòng khác ờ, như là máy đánh bài đấy rất là nhiều dòng ờ, hỗ trợ anh em thì anh em mà quan tâm về các dàn dòng sản phẩm hỗ trợ anh em chơi bài lá bịp ấy thì anh em liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại 084417 từ quý 9 đấy hoặc là anh em có thể lên trực tiếp cơ sở để test thử tất cả dòng sản phẩm mình sẽ mời anh em đến thăm kho kho của Tấn Tuân Casino thì ờ, cũng rất là rộng Đấy, hàng nghìn sản phẩm luôn thì ờ, anh em ờ, có điều kiện thì hãy đến các cơ sở như là bến xe Mỹ Đình và cơ sở hai là ở bến xe miền Đông Đấy, hai cơ sở đó anh em gần cơ sở nào thì lên test thử các dòng sản phẩm nhé Đấy, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video và anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tấn Tuân Casino nhé. Xin chào toàn thể anh em.